bên đây thì chỉ cho, mà, cho anh chị cái mẹo làm sao để biết được người mà họ đang kinh doanh trên Facebook họ chạy những quảng cáo mẫu nào ở trên Facebook cùng ngành nghề chúng ta ví dụ như là à, về viêm phụ ma thì có những ai đang chạy quảng cáo về thiết kế website có những ai đang chạy quảng cáo Facebook hay là về các lĩnh vực của anh chị vậy thì chúng ta sẽ học hỏi qua cái cách mà họ chạy như thế nào và chạy hình ảnh video content họ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng vào cái website đó là bitsby.com và các anh chị chưa đăng ký cái tài khoản ấy, thì anh chị hãy bấm vào là vào cái đây vào đây đấy Jupiter đây sau đó anh chị đăng ký một số tài khoản nhập cái địa chỉ email của mình ok nhập bắt buộc và nhập username sau đó anh bấm anh chị bấm submit và vào cái tài khoản gmail của mình để xác nhận tài khoản nếu như anh chị chưa có tài khoản thì anh chị thực hiện cái thao tác này còn ở đây giai đã có tài khoản rồi giai sẽ login vào tài khoản của gia đây sau khi vào login xong thì gia sẽ bấm vào cái chữ ads by expire bấm vào đây ạ à, đây ạ à, đây nhá xong chúng ta bấm rồi ở đây nó sẽ cho chúng ta tìm kiếm là thứ nhất là trên Facebook trên Instagram trên YouTube nha ngoài ra Twitter và Twitter có trên cả Yahoo đấy nếu như mà nó cho chúng ta biết được trên cả Google nữa thì tuyệt vời lắm đúng không nào vậy thì ra sẽ tìm từ khóa ở đây ví dụ như là à, xin phổ khoa xem có những ai đang chạy quảng cáo mẫu này sau khi xong à, gần đây nhé đây là thời gian mà gần đây là từ ngày này đến cho đến ngày này những người này họ đang chạy khoảng một tháng là họ đang chạy quảng cáo nào nhé sau khi bấm xong thì ta sẽ bấm enter đấy sau khi enter xong thì anh chị thấy rằng đây ở đây nó hiện cho chúng ta là có 7 kết quả đang chạy về dịch vụ qua và đây là những cái mẫu mà đang chạy hiệu quả đây đấy có 19 like cái này 140 like và cái mà đang chạy phải 484 like nhưng nó có biểu tượng hóa bởi vì sao bởi vì nó muốn thì chúng ta phải mua của nó hàng tháng thì nó mới mở hết lên cho chúng ta xem kết quả đúng không ạ vậy thì ở đây chẳng hạn như chúng ta biết được là đây là một người mà có nhiều like và nhiều comment nhất thì chúng ta vào chúng ta xem được cái cách bài viết của họ như thế nào đúng không đấy giống như bài này đi đấy, chúng ta vào chúng ta xem đấy đúng không đây bài của của ta viết đây bạn thấy rằng ở đây cái biểu tượng cực kỳ hay đấy từ nhỏ đến lớn cô bé của mình chưa hề gặp phải bất cứ gì thì đây là một cái content của họ đấy, content của họ với một cái hình ảnh như này thôi mà họ đã quảng cáo và được số like như thế đúng không rồi Đấy, tương tự vậy ở trong này nó sẽ bấm vào supply sinh này để xem được cái giá của nó mỗi tháng là bao nhiêu anh chị xem nhé nếu như anh chị mà thường xuyên chạy quảng cáo thì nên mua ở đây nó cao nhất là 99 đô trên một tháng và 9 đô trên một tháng đó basic cơ bản đó thì rất nhiều chức năng cho chúng ta chạy Google Ads và download nha và email marketing đấy nó cũng khá là rẻ thôi nên chị nào thường xuyên chạy à, quảng cáo thì nên mua tài khoản sử dụng nhá hoặc là mua chung sử dụng chung nhá đấy đó là một cái bí quyết ví dụ như đây quay lại đây sẽ xét là thiết kế website đi à. cái website nhé xem coi là có bao nhiêu người đang chạy quảng cáo từ này wow wow anh chị thấy không có 2094 kết quả khách hàng đang chạy về quảng cáo này về thiết kế website à, thấy không họ đang chạy quảng cáo liên quan đến từ khóa website à, rất nhiều khỏi cái cách pick content của họ ví dụ như bây giờ xem qua trên youtube họ có chạy quảng cáo không à nó bắt chúng ta phải mua thì mới xem được thêm những cái chức năng trên youtube hoặc là trên nơi khác vậy là Jay vừa hướng dẫn các anh chị làm sao để kiểm tra xem là à, cùng ngành nghề chúng ta có ai đang chạy quảng cáo các mẫu có những mẫu quảng cáo nào ở trên Facebook và họ đang chạy với những hình ảnh video như nào chúng ta có thể học hỏi và làm theo chúc anh chị có một mẹo kinh doanh thành công